Ok, ví dụ thứ nhất. Tìm căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của các số sau. Ngược đây này, tập trung cho thầy nhá. Nào, ví dụ một của thầy như sau. Ví dụ một thầy này, tìm căn bậc 2 và căn bậc 2 số học của các số sau. Trước nhất là số 4. Nào, a à, tìm căn bậc 2 căn bậc 2 số học căn bậc 2 số học của các số. Thứ nhất, A, đó là số 4. Thì các em ngước đây này. Vậy, chúng ta so sánh với phương pháp này. Đầu tiên, về số 4 là lớn không chưa em? 4 lớn không, tức là A lớn không, tức là số 4 lớn không. Thì căn bậc 2 của A là cộng trừ căn A. Ok chưa? Nào 4 này. Thứ nhất chúng ta có này, căn bậc 2 của 4 là là gì các em nhỉ? Đó là cộng trừ căn 4. Mà cộng trừ căn 4 có thể bằng cộng trừ 2. Được chưa? Ok chưa? Thứ hai là căn bậc 2 căn bậc 2 số học của 4 là là căn 4 và cái này có thể thì bằng hai